khi đi chơi quát chơi hột của mình cũng được hoặc chơi hột của người ta cũng được các bác khi đã cho miếng dán cảm ứng báo dung không tang vào mặt nào mặt đó về thì máy nó sẽ báo để cho các bác biết còn nếu như không có thì máy nó sẽ không báo và bây giờ thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tang và cái nón quét báo dung màu cua này để cho các bác hiểu hơn về nó đây đây là cái bộ đồ chơi bầu cua mà em đã làm sẵn thì miếng dán bầu cua và dung không tang vào mặt bầu một lát nữa khi mà cứ bầu về máy nó sẽ báo để cho các bác biết còn đây đây là cái nón quét bào dung mà em đã làm cái máy dung vào bên trong nón này nón rất đẹp và thời trang đúng không ạ khi đi chơi các chỉ cần đội cái nón này lên trên đầu thôi là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi và bác nào mà chưa sở hữu cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tăng và cái nón quét báo dung bầu cua này thì các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây các có thể trực tiếp test hàng các bác ưng thì các bác lấy còn không ưng thì thôi và đối với bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tang và cái nón quét báo dung bầu cua này em khẳng định nó là họ đồ hoàn toàn không tang tích nên các bác có thể yên tâm khi đi chơi và sau đây thì em à, xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác nào mà chưa biết đến nó các sẽ cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em cưới cái nón này thì em à, sẽ đội lên trên đầu để em cảm nhận cái độ rung quang nhá máy không rung không rung ở trong này thì chắc chắn là sẽ không có bầu ở cái tiếng này các bác có thể bỏ qua hoặc các bác ưng mặt nào thì các bác đánh các bác đánh mặt đó thôi còn nếu không thì mình bỏ qua cho nó chắc các bác nhá đây ạ à, không có bầu đúng không ạ máy dung máy dung ở đây thì là chắc chắn là bên trong này sẽ có con bầu rồi mình đánh bầu đúng không các bác đây có bầu luôn chuẩn chưa ạ máy lại rung tiếp đây không có bầu chuẩn chưa ạ máy lại rung này các bác này máy rung ở đây trong này chắc chắn là sẽ có bầu các bác nhá đây có bầu luôn đúng không ạ máy rung tiếp các bác này rung tiếp mình lại đánh bầu tiếp đây có bầu máy lần này lại rung này nhưng mà rung lần này rung rất là mạnh em khẳng định với các bác là bên trong này sẽ có từ 2 hoặc đến 3 con bầu luôn đó hẳn 3 con bầu luôn chuẩn chưa ạ máy không rung không rung thì ở trong này là sẽ không có bầu rồi đúng không các bác đây không có bầu các bác thấy sao ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác thấy được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không gian và cái nón quét báo dung bầu cua này như nào ạ cái này thì em muốn là các bác tự lên cơ sở em các bác test hàng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó